Xin ờ, trân trọng mến chào quý bà con cô bác Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ờ, trong ờ, cái khu Hạ Long Bay của thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh à, Và trước mặt chúng ta là cái ga cáp treo gọi là ga Đại Dương Đấy, Ga cáp treo và điểm cáp treo này là đi từ bên Hòn Gai đi sang bên Bãi Cháy à, Mình ra đi sang Bãi Cháy và bên kia là Hòn Gai rồi chúng ta đi cáp treo đây sang đây hoặc là chúng ta cũng có thể đi đường bộ đường bộ thì chúng ta đi dọc cái tuyến đường đằng trước mặt chúng ta ấy. Đấy, chúng ta đi cứ hướng này là chúng ta đi sang hòn gai thôi và đây là cái điểm uh, dừng của cái cáp treo gọi là ga đại dương quý bà con ạ đây mình toàn à, xin phép à, đứng đây mình toàn chụp lại cái hình hình ảnh ở ờ, khu này một chút ạ Hôm nay thì Minh Toàn à, sẽ đến Hạ Long Bay và gửi một số cái hình ảnh về Hạ Long Bay đến à, quý bà con cô bác giúp à, quý bà con cô bác hiểu thêm về Hạ Long nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung. hôm nay cũng là một cái ngày mà không phải là mùa du lịch nhưng mà du khách về với Hạ Long khá là đông. anh ơi trong này là hạ long bay ấy anh nhỉ hạ long bắc bắc thế vâng thế thế gọi hạ long bay là đâu hạ long bay là cái từ châu ấy à vâng đây hà khu này thì à, hạ long bắc và đây có những cái đoàn khách là về với Hạ Long Park khu du lịch Hạ Long này trong này thì khung cảnh khá là đẹp bà con cô bác nhìn ở đây đây là cái gà gà đại dương đây mình toàn là từ vào trong cái gà này nhé để dưới hình ảnh à, gà đại dương đến với bà con cô bác với Hạ Long thì chúng ta có những cái tủ ờ, nước chưa độc và à, những cái ờ, cái thùng rác này rất là đẹp rồi quý bà con những phải là nói về cảnh đâu cũng là đất du lịch thì phải đến những thùng rác cũng rất là đẹp lại khá là đẹp luôn khu đồ huyền bí đây là cái ờ, đường vào để ta mua ờ, vé cắp treo nữ hoàng ta lên ờ, đồ huyền bí đẹp quá toàn chụp cái ảnh này về trong này thì cũng có bán các cái vật dụng về quà lưu niệm quần áo khăn mà khăn khăn này khăn mùa đông rất là đẹp nhung lụa khăn ấm cả các cái chuông gió như này và đây là cái ga nữ hoàng quý bà con Đấy, gà đại dương đây là đường à, chúng ta vào gà nữ hoàng lối ưu tiên này du khách này du khách vé đoàn vé đoàn vé đoàn à, đi cáp treo thì mua vé ở đâu được em? Đi cáp treo thì mua vé ở đâu được? Ở ngoài này. Vé bây giờ là khoảng khoảng bao nhiêu em nhỉ? Dạ vé bây giờ là khoảng bao nhiêu? 350 trăm năm mươi nghìn. em. À, có những cái đèn chùm rất là đẹp các bạn khu này là khu ờ, nhà chờ luôn đây mình toàn là ờ, sẽ đi lên trên này xem Wow, trên này ờ, một màu vàng và một màu đỏ, hai màu phối hợp với nhau rất là đẹp Đây, ờ, có những uh, du khách như này là chúng ta đi uh, đi ở đây là chúng ta các du khách này là đi đến uh, cáp treo lên với bà con của bác trên này à, quý bà con của bác cũng nhìn thấy cái sự à, rất là đẹp và cũng rất là cổ kính này bán các cái hàng lưu liêm luôn đẹp lắm cặp treo này xe máy bằng gỗ này quyền khu này là khu mua sắm đây là những con rối nước ở phía bên trong kia là cáp treo trên trần này cũng được à chạm khắc rất là là tỉ mỉ đấy các bà con ạ trong này có cả nhà vệ sinh nữa đây khi bà con các bác nhìn thấy trang hoàng luôn các cái đèn này như kiểu mà thời vua chúa đó. ra đây À, các du khách đang ờ, chờ đi cáp treo vào đây nghỉ chân để đi cáp treo và với giá cáp treo như ờ, em hướng dẫn ờ, viên lúc này nói là giá cáp treo là 350.000 người lớn quý bà con các bạn ạ đây các cái đoàn ví dụ một số cái đoàn đi như này thì người ta hay cầm cái cờ đấy để cho người trưởng đoàn để cho các cái người đi sau à, theo trưởng đoàn đấy, có cái em à, hướng dẫn viên à, cáp treo kia mặc áo xanh kia là em bảo là giá vé 350 ngàn đấy trong này thì được treo các cái đèn rất là đẹp chứ bà con ạ thực sự là quá bất ngờ luôn lần đầu tiên Minh Toàn à, đến đây thành ra Minh Toàn muốn gửi một số hình ảnh này đến quý bà con cô bác và trên trần này khá đẹp luôn quá bất ngờ luôn các bạn Ờ, bây giờ mình toàn sẽ ờ, gửi tiếp đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh ở bên trong ờ, Hạ Long này nhé Hạ Long Park này nhé à, để xem những cái video về Hạ Long Park nói uh, riêng và Hạ Long nói chung thì uh, mong quý bà con cô bác uh, chúng ta hãy uh, nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta theo dõi những cái video mới về Hạ Long ngày nay nói riêng và Việt Nam nói chung Ờ, để xem về cái cuộc sống Hà Long cũng như là cuộc sống của Việt Nam ạ